Tại sao thương hiệu công nghệ Trung Quốc tràn ngập Euro 2020? Mọi ánh mắt đều đổ rồn vào trái bóng trong trận đấu căng thẳng giữa Anh và Đức tại Euro 2020 vừa diễn ra và tôi cũng vậy. Nhưng dường như luôn có biểu trưng của một thương hiệu hàng đầu Trung Quốc nào đó được hiển thị bất cứ khi nào tôi nhìn lên các bảng quảng cáo kỹ thuật số chạy quanh sân Wembley. Trong giải đấu trước, được tổ chức vào năm 2016, chỉ có một nhà tài trợ Trung Quốc nhà sản xuất TV Hisense. Lần này, có thêm TikTok, Vivo và Alipay theo chân Hisense tham gia mùa quảng cáo, không có dấu hiệu nào cho thấy bất kỳ sản phẩm tương đương nào của Hoa Kỳ hiện diện, Facebook, Google, Amazon hay Apple đều không có trong danh sách đối tác chính thức. Nhà tổ chức giải đấu UEFA nói với BBC rằng họ không có chiến lược cụ thể nào liên quan đến sự hợp tác với Trung Quốc. Tuy nhiên, Chúng tôi muốn thu hút khán giả toàn cầu cũng như các thương hiệu tham gia chương trình thương mại của chúng tôi. Tổ chức này cho biết thêm, TikTok tuyên bố nền tảng toàn cầu của mình tách biệt với hoạt động ở Trung Quốc và cho biết chỉ hợp tác với UFA tại giải đấu này. Họ cũng đã đầu tư quảng cáo mạnh cho chiến dịch này trên nền tảng của mình, bao gồm các hiệu ứng thực tế, ảo tăng cường đi kèm thương hiệu, các chương trình phát trực tiếp của TikTok và trò chơi thách thức sử dụng hashtag Alpha thậm chí còn tung ra tài khoản giải đấu chính thức của riêng mình trong dịp này trên TikTok với 4,2 triệu người theo dõi. Alipay, một nền tảng thanh toán của Trung Quốc, tham gia quảng bá cho công ty con Atrain, một công ty blockchain. Cả hai đều thuộc tập đoàn công nghệ khổng lồ Android. Blockchain là một loại sổ cái kỹ thuật số được lưu trữ trên nhiều máy tính cá nhân, khiến việc thay đổi hoặc giả mạo hồ sơ trở nên khó khăn hơn. Nó thường được sử dụng để theo dõi các giao dịch tiền ảo nhưng cũng có thể được dùng để lưu trữ thông tin khác. Bạn không thể sử dụng Alipay mà không có ID Trung Quốc ở tất cả các quốc gia. Chưa hết, vào tháng trước, Adyen đã công bố hợp đồng tài trợ 5 năm với OFA, Alipay thì đã có thỏa thuận 8 năm của riêng mình. Alipay hiện đang cung cấp danh hiệu cho người ghi bàn nhiều nhất trong các trận đấu, với tất cả điểm số được ghi lại trên hệ thống của Adyen. Thông báo chính thức từ UFA cho biết, một biểu tượng hashtag trên đế, chiếc cúp nhấn mạnh Atren cam kết hồ sơ thành tích của vua phá lưới sẽ được lưu trữ vĩnh viễn, không thể xóa bỏ với công nghệ blockchain. Hoạt động tiếp thị nói lên điều gì? Ồ, thực sự thì không nhiều. Vậy thì các thương hiệu được gì trong chuyện này? Su Trang, giảng viên chính sách và quản lý thể thao tại Đại học Birmingham, cho biết Hisense từng thông báo doanh số bán hàng tăng lên sau khi tài trợ cho giải đấu năm 2016. Tuy nhiên, có lẽ không phải ngẫu nhiên mà Chủ tịch Tập Cận Bình của Trung Quốc được biết đến là một người hâm mộ bóng đá khổng lồ và với việc thắt chặt cả sự giám sát của chính phủ và quy định đối với những gã khổng lồ công nghệ của quốc gia này, việc ủng hộ các trận đấu đẹp có thể được coi là một động thái quảng cáo thông minh. Nhà phân tích quảng cáo cấp cao Matt Bailey từ công ty Omdia chia sẻ nhận định rằng các công ty này đang cảm thấy áp lực tại thị trường quê nhà. Ông nói rằng châu Âu đang ngày càng trở thành một thị trường quan trọng đối với các công ty Trung Quốc và đưa ra dẫn chứng về sự bùng nổ của TikTok vào năm 2020. Năm 2014, ông Tập đã đưa môn thể thao này vào giáo trình giảng dạy trong trường phổ thông toàn quốc và vào năm 2016, giải Super League Trung Quốc ra mắt đã gây được tiếng vang lớn. Giải này ngay lập tức bắt tay thực hiện một số vụ ký kết đắt giá với các cầu thủ quốc tế. Thương vụ lớn nhất trong số này là Oscar, ngôi sao người Brazil lúc bấy giờ khoác áo Chelsea và hiện đang chơi cho Shanghai SIBG, Thượng Hải Hải Cảng. Anh này đã ký hợp đồng với giá 60 triệu bảng với mức lương tuần ban đầu được cho là 400.000 bảng Anh, khoảng 12,5 tỷ đồng nhưng sau tất cả các khoản tiền hào nhoáng đó có dấu hiệu cho thấy túi tiền không còn rồi giàu nữa. Vào tháng 12 năm 2020, CSL thông báo đang áp dụng giới hạn lương. Đối với cầu thủ để hạn chế bóng đá làm tiền, họ cho biết vào thời điểm đó. Dù sao thì từ lâu người hâm mộ bóng đá Trung Quốc đã hướng về các đội bóng phương Tây. Arsenal FC của Anh được cho là có 200 triệu người ủng hộ ở Trung Quốc – gấp 3 lần toàn bộ dân số Vương quốc Anh. Và họ cũng đang theo dõi những trận đấu này nhà phân tích truyền thông Carrie Allen của BBC cho biết đã có hơn 5 triệu bài đăng trên trang tiểu blog Weibo của Trung Quốc có hashtag Euro. Nhiều công ty tài chính Trung Quốc đã có những báo cáo rực rỡ về việc các công ty Trung Quốc chiếm tới một phần ba số nhà tài trợ cho các kỳ Euro. Bà nói, khán giả Trung Quốc vì thế bắt gặp các hình ảnh quảng cáo thường xuyên và bóng đá rất phổ biến ở nước này. Dù quốc gia này rất cuồng nhiệt bóng đá, đội tuyển bóng đá quốc gia Trung Quốc vẫn xếp thứ 75 trên thế giới và lần cuối cùng tham dự FIFA World Cup đã gần 20 năm trước, vào năm 2002. Mùa quảng cáo có phải là cách ngắn nhất mà quốc gia này có thể thực hiện để phương tới vinh quang bóng đá? Dâu dê Quang Stona, giám đốc điều hành công ty tiếp thị Big Green Media ở Tunbridge, Wales, Vương quốc Anh cho biết rất có thể là vậy. Nhưng đó không phải là mục tiêu duy nhất. Tất cả là về nhận diện thương hiệu, ông nói. Không có quảng cáo nào thực sự giải thích về sản phẩm hoặc dịch vụ, mà chỉ đơn thuần là việc lặp, đi lặp lại những cái tên. Ngay cả đứa con 8 tuổi của tôi, giờ cũng hay nhắc những cái tên đó vì cháu nghe thấy chúng trong tất cả các video giới thiệu. Ông cũng nói rằng đó là minh chứng cho sức mạnh của quảng cáo truyền hình Quảng cáo trực tuyến và thời gian dành cho trực tuyến đang tăng mạnh trong khi không gian cho quảng cáo ngoài trời đã bị thu hẹp rất nhiều. Trong 15 tháng qua, ông nói, các giải Euro mang đến cơ hội tiếp cận khán giả thị trường đại chúng thực sự. Mọi người đã không theo dõi những thứ như vậy trong một thời gian dài. Chuyên gia quảng cáo kỳ cựu Cindy Gallup, người mang dòng máu lai Trung Quốc và là nhà sáng lập McLeod Nakpon, nói rằng có một thông điệp cơ bản quan trọng khác trong chuyện này – trong một bối cảnh mà chúng ta cần phải ngăn chặn sự thù hằn nhằm vào người châu Á ở mọi quốc gia, tôi cho rằng thật là tuyệt khi các thương hiệu Trung Quốc trở thành một phần của bức tranh toàn cảnh ngày một quen thuộc trong việc quốc tế, khóa ngôn ngữ bóng đá và nói. Bản thân tôi cũng giật mình khi nhìn thấy những quảng cáo của Trung Quốc, đặc biệt là những quảng cáo bằng tiếng Trung, nhưng điều đó thực sự có ý nghĩa. Hoa Kỳ tăng áp lực lên các hãng công nghệ Trung Quốc – Ủy ban Viễn thông Liên bang của Hoa Kỳ đang tính việc tước giấy phép hoạt động tại Mỹ của ba công ty viễn thông Trung Quốc, China Unicom America, Pacific Networks và Comnet đã không giải thích được mối liên hệ của họ với Bắc Kinh, Ủy ban Viễn thông Liên bang của Hoa Kỳ nói. Cơ quan giám sát hoạt động truyền thông Hoa Kỳ từ lâu nay đã cho rằng những mối liên hệ đó tạo thành mối nguy hiểm tới an ninh quốc gia. Bước đi này ra tín hiệu rằng Tổng thống Hoa Kỳ Joe Biden – nhiều khả năng sẽ tiếp tục áp dụng các tiếp cận cứng rắn của người tiền nhiệm ông Donald Trump đối với các hãng công nghệ Trung Quốc. Trục xuất khỏi Mỹ, Ủy ban Viễn thông Liên bang của Hoa Kỳ đã biểu quyết nhất trí hôm thứ Tư, theo đó hủy giấy phép của ba công ty nêu trên, bước đi sẽ khiến các hãng bị đuổi khỏi thị trường Mỹ. Các công ty này được yêu cầu hồi tháng 4 năm ngoái, theo đó phải giải thích trước những quan ngại quanh mối quan hệ của họ với chính phủ Trung Quốc – Điều mà Ủy ban Viễn thông Liên bang của Hoa Kỳ nói là có thể dẫn đến tình trạng các hãng bị khai thác, gây ảnh hưởng và kiểm soát. Các công ty tuy đã nỗ lực trình bày, nhưng Ủy ban Viễn thông Liên bang của Hoa Kỳ không chấp nhận cách giải thích của họ. Mối đe dọa tới những mạng lưới của chúng ta từ việc các công ty này có liên hệ với Đảng Cộng sản Trung Quốc là điều mà chúng tôi cần phải đề cập tới, và tôi vui mừng là Ủy ban Viễn thông Liên bang của Hoa Kỳ đang tiếp tục chứng tỏ sự mạnh mẽ và quyết tâm cần thiết để xử lý mối lo này, trưởng ủy ban viễn thông liên bang của Hoa Kỳ Brindenka nói trong một tuyên bố. China Unicom là một đơn vị thuộc ba mạng lưới viễn thông lớn của Trung Quốc. Việc Networks bán lại dịch vụ gọi điện thoại và dữ liệu cho các nhà điều hành Mỹ, còn công ty con của hãng là Comnet cung ứng các dịch vụ di động khác nhau, trong đó có dịch vụ bán thẻ SIM và thẻ gọi điện thoại quốc tế Ủy ban Viễn thông Liên bang của Hoa Kỳ đã chuẩn thuận cho hoạt động của ba hãng này tại Mỹ từ hơn 10 năm trước, khi còn chưa có nhiều lo lắng tại Mỹ về các công ty công nghệ Trung Quốc. Trong một diễn biến riêng rẽ, Bộ Thương mại Hoa Kỳ nói đã gửi trách lệnh tới nhiều hãng Trung Quốc hoạt động tại Mỹ nhằm xác lập xem các hãng đó có gây ra mối nguy cơ an ninh hay không. Bộ Thương mại không nêu tên các công ty bị gửi trách. EU trừng phạt cũng liên quan tới Trung Quốc, thì từ bên kia bờ Đại Tây Dương, các đại sứ EU đã lên danh sách 4 quan chức và một công ty Trung Quốc bị lệnh cấm đi lại và bị phong tỏa tài sản, Reuters tường thuật. Những cá nhân, công ty này bị cáo buộc là đã vi phạm nhân quyền đối với cộng đồng người uy thiểu số theo Hồi giáo ở Trung Quốc và nằm trong danh sách gồm 11 đối tượng từ các nước khác nhau bị EU áp lệnh trừng phạt.